Các bạn thân mến, hiện tại thì Giang đang có mặt trên một cây cầu treo và theo à, Giang nghĩ thì cây cầu treo này khá là đẹp và vị trí này thì Giang đang đứng đó là thuộc uh, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nơi quê hương uh, của Giang đang sinh sống từ vị trí uh, huyện Trạm Tấu này mà về bên Nghĩa Lộ Giang ấy thì khoảng uh, chừng 35 km mọi người ạ Hôm nay thì uh, Giang muốn chia sẻ với mọi người về một cuộc hành trình mà Giang với anh Dương Tư Phong là nhóm thanh niên bản em thì có thời gian tới ngày mai rồi đó thì mình sẽ lên uh, hỗ trợ với bà con trên này và hôm nay thì thì rất là vui khi mà nhóm thiện nguyện bọn em anh Dương Đức Phong kết nối được tất cả các anh chị ở dưới Hà Phòng có đoàn thiện nguyện lên đây để uh, ủng hộ cho bà con một chút uh, lương thực thực phẩm và quần áo nhé thì uh, như anh Dương Đức Phong cũng như là Giang là cũng đã tìm uh, cho đoàn cũng nghỉ rồi cũng nghỉ hôm nay thì uh, cũng nghỉ hôm nay rất là đẹp luôn mọi người đây uh, sang này cho mọi người xem đây uh, mọi người vào trong này với Giang nhé này có hôm tây rất đẹp ở đây thì cũng rất là nhiều hôm thực tây mọi người ạ đây là xe của anh chị đây này mọi người này đây đây là xe anh chị là bên à, Hải Phòng mọi người nhé Đây là xe à, đồ mọi người cũng đã tập trung đây rồi Sáng mai à, mới đi phát được cơ Bây giờ là các anh chị Hải Phòng đoàn thiện nguyện thì đang tắm rửa mọi người ạ đi tắm xuống quá nóng thì uh, trước khi tắm thì uh, Giang cũng uh, xin giới thiệu cho mọi người luôn đây là cái homestay Hương Tây Bắc Restaurant số điện thoại là 0986 này 037 này 313 này thiết kế thì Giang thấy là có một cái cửa ra vào khá là đẹp bắt mắt và trước cửa thì uh, người cũng thấy bố trí là hai cái cây uh, cái hoa giấy này mùa này là chưa có hoa rất là đẹp Ừ. trước khi bước vào cổng thì mọi người à, thấy một cái khung cảnh là, là có những cái cây xanh rất là đẹp này vâng. rất đẹp mọi người này cây si mọi người ạ đây là xe máy của của Giang với lại anh Dương Đức Phong bên này thì đang thấy có mấy cái bình rượu này nghĩa là rượu gì nhà anh ơi chủ nhà không nhỉ ở nhà anh ơi À. Chào vâng chào anh nhá vâng, chào anh nhá Chứ phải anh đang làm Đang ờ, làm cơm cho khách à, ngày hôm nay. Vâng, Dương đúng không? Của anh Dương. Ồ, thế vâng. thì tiền vào trong này để cho mọi người xem là là món ăn gì. Vâng ạ, mời các anh. Trước khi vào thì ờ, anh có thể giới thiệu tên mình không nhỉ anh ơi? Ờ, mình tên là Nghiêm, ờ, chủ nhà hàng cũng là đầu bếp ở đây à, ừ, vâng chủ là hàng kiêm đầu ờ, bếp mô hình kinh doanh hôm tây thì là sẽ kết hợp giữa khách đến đây sẽ được uh, trải nghiệm như ở trong gia đình và thường thì các uh, chủ nhà hàng thì sẽ làm luôn là uh, chủ uh, kinh doanh phương tây luôn chủ nhà luôn là nấu ăn theo kiểu của đặc trưng của tây bắc Có em cũng vâng. đi rất là nhiều nơi thì em hỏi anh một chút là trên này thì mình trải nghiệm để cho bà con một là về văn hóa hai là về cái à, cuộc sống bà con ở đây rồi là ẩm thực rồi rất là nhiều nhiều nên kiểu mình có mình đơn giản đơn cử là anh có có kiểu hướng dẫn viên không à, nhà mình thì ờ, nhà mình thì có một cái đội uh, kết hợp với các bạn ở các cái xã khác bởi vì uh, trên trạm đấu thì có người mông người thái thì uh, như quanh đây các xã bản công thì có các cái hướng dẫn viên cũng là porter kiêm porter luôn dẫn đường leo núi đấy thì là người mông thì người ta sẽ thảo các cái địa bàn để người ta giới thiệu luôn thế đi vào trong người thì thái bản lưu và hát lưu ấy thì sẽ có các hướng dẫn viên là người thái các cô gái người thái trên hướng dẫn về văn hóa cũng như ẩm thực Tôi ờ, nãy ờ, Giang nói chuyện với anh thì cũng biết được anh một chút rồi, cũng cảm ơn anh rất là nhiều thì hôm nay giang thấy là trước mặt anh là có một cái ờ, mệt khá là đẹp luôn mọi người ạ đây dạ. anh sẽ chế biến theo kiểu đồng bào gì đây ạ à, đây là theo ẩm thực của người thái à, thì là sẽ mâm cơm là mẹt gọi là mẹt cơm À, ở giữa thì mình sẽ có xôi này à, xôi. À, xôi và gà nướng này hiện tại thì chưa có gì đây là mới tất cả các thứ lên bếp xin mời mọi người ra đây vâng đây cho mọi người ờ, xem nhé Đây là măng này, măng sặt này Cái này là bí này đây này theo như anh em chia sẻ Là làm theo kiểu người Thái Mà Giang là người Thái rất là thích luôn Đây là người vào đây xem đâu Anh đang ờ, chỉ đến món ăn này À đây đây đây đây xin mời đây là có món gì đây anh? Đây, đây là cho mọi người biết không ạ? Món uh, gà nướng uh, Gà nướng mắc khén à, Gà nướng, gà mắc, nướng khén. mắc khén Và thịt trâu nướng uh, mắc khén Ờ, tí nữa sẽ ăn ờ, kèm với này gói với này lá ờ, cải của người mông à, được. À, món này thì để làm nên cái món này thật là ngon đấy thì ừ. thứ nhất là con gà phải thật là ngon ừ. đấy và cộng với này cái gia vị mắc kén là của đặc trưng của người người thái ừ. mình cha làm sao cho nó rất là vừa thì à. ăn miếng gà lên vừa nóng ừ. và lại vừa thơm ừ. thơm cái đặc trưng của cái mắc kén vâng theo như anh em chia sẻ thì muốn được có cái món ăn này người ta nói là như mình hay nói là trở thành một đầu bếp giỏi thì phải là một nghĩa sĩ giỏi nên là theo anh chia sẻ và anh đã từng ở đây Thế anh Nghiêm là anh người đồng bào Thái đấy chứ hay là... À, mình là người à, người à, Kinh ở dưới Thái Bình lên đây à. mà nên làm rể người Tài ở trên này. À lấy người Tài à? Ồ. <laughs> Bạn anh biết tiếng Tài không? Ờ, à đây à? Biết được mỗi từ đó. À, biết, từ. Mời, <laughs> mời rượu. <laughs> À, mời rượu là kinh lầm. kinh lầm, kinh lầm. Vâng. Đấy theo như anh à, chia sẻ Giang rất là vui lần được uh, đây lần vào đây thì Giang cũng giới thiệu luôn để có cái món thịt này ngon này. Thì một người phải tẩm ướp mắc khén, hạt sèn cái từ mắc khén này là của tiếng uh, thái mọi người nhá còn nghề hạt sẻn là tiếng kinh mình nói như vậy vâng. thì mọi người quá hương vị tây bắc như kiểu thịt châu sấy này cái hương vị mà không có thì chắc chắn cái món ăn này nó không ngon em một chút là cái tây này mình đã làm được lâu chưa à, mình làm được cái uh, tây này được 2 năm rồi hai năm à, bắt đầu từ khi uh, chợ chập tấu có cái uh, chủ trương phát triển về du lịch thì ờ, các cái miền ờ, Tây để phục vụ cái chỗ chỗ ăn nghỉ cho các du khách đến ờ, địa bàn Trạm Tấu. Nhiều nhu cầu của khách đúng không? Nhu cầu của khách. khách. Thế cái homestay của anh này thì và mình mang một cái biệt hiệu là cá nhân riêng thương hiệu của mình luôn đúng không? Đúng rồi Là mới vào cổng em thấy là hương Tây Bắc. À, mọi người cũng nhiều người hỏi mình là tại sao là là hương Tây Bắc tên vợ à, hay là tên con là Hương à, à, nhưng mà thực ra mình chia sẻ với mọi người là à, Hương Tây Bắc là mình là người Thái Bình à. thế nên là nên Tây Bắc à, vừa công tác vừa ở đây sinh sống đây được 18 20 năm rồi ừ. mình thấy cái hương vị cả các món ăn của người Tây Bắc rất là ngon ừ. đặc biệt là của người Thái người Mông ừ. nên là mình lấy cái chữ hương chữ hương là hương vị kết hợp với người tây bắc thì mình gọi là hương tây bắc và vâng. để nó có một đặc trưng gì đấy để trong cái món ăn của mình à như thế là anh muốn chia sẻ để quảng bá thêm cái ẩm thực của Tây Bắc tuy anh người Thái Bình nhưng anh yêu cái ẩm thực Tây Bắc nên là anh lấy vợ người Tây Bắc nên là rằng rất là mong tất cả mọi người mà ghé qua đây lên huyện Trạm Tấu thì nhớ vào à, hương Tây Bắc để nghỉ và trải nghiệm cũng như là thưởng thức cái món ẩm thực một chút nữa thì anh sẽ làm chín thế trước khi anh làm chín thì cũng, cũng à, làm phiền anh nhiều thì em ra ngoài kia để xem vâng. một chút à, ấy mọi người xem mọi, người đi tham quan khu vực uh, trên uh, tây của mình đây là khu vực bếp đây là khu vực bếp đúng rồi bếp là đầy đủ hết luôn này bạn vâng, đúng không rất là sạch sẽ chú đáo đấy rất tuyệt vời Tôi cho mình à, một chút để anh chị Hiến này anh em đang bận nên là ra mình ra đây cho mình xem luôn đây là khu vực à, anh à, nghiêm anh bố trí này là để cho khách ngồi ăn một rất là rộng bằng cái này là anh nghe là mình gỗ cái này là khung này là khung sắt cà phê ở đây thì buổi sáng này quá tuyệt vời luôn đang giang cảm nhận là như vậy nhưng mà chưa uống đâu ngày mai mình sẽ ngồi đây uống để đi với mọi người tại vì tối rồi rồi anh sẽ bố trí một cái hàng bóng điện này rất là đẹp cái view ờ, nhìn ra ngoài này người thấy là cái ờ, khu bên kia là trên trạm tấu Thế hiện tại tối là mọi người đã lên đèn rồi phía dưới này đang thấy là có một cái hồ tối có một ờ, cái cả sáng mai có gì ờ, cái có cái điện ở trên tầng luôn rồi ở bên này anh bố trí những cái đèn lồng này Đấy, đèn lồng thiết kế như kiểu mình nói là ở trong cái cái cái của người Trung Quốc ấy nó như kiểu cái đèn chùm khi mà tối thì nó sẽ có một cái gì nó mập mờ để cho mình uh, ngồi uống cà phê đây uống thuốc đây nó có một cái gì đó nó, nó chịu tượng mình hay nói là cái ý tưởng để cho mình uh, trải nghiệm nó rất là đẹp Ờ, chào anh nhá Vâng Tắm xong chưa anh? Xong hết rồi, chuẩn bị vâng chưa? Ờ, chuẩn, chuẩn bị thôi Xong chưa? Mọi người xong hết chưa? Xong hết rồi Xong hết rồi à? Vâng anh ờ, lên ờ, anh chân bây giờ hết chưa? Lên hết rồi À thế à? như bên đây là anh à, bên là Hải Phòng Bên anh Dương Quốc Phong đã vâng. kết nối đây là kênh của em anh có thể nói gì với khán giả không vâng lần đầu tiên lên đây ạ <laughs> lần đầu tiên lên đây rất là vui à, lên đây chơi đây diều cảnh rất là đẹp vừa lên tắm suối khoáng xong hay à anh cảm thấy suối khoáng đây như nào rất là thích thích một lần đầu tiên nhưng mà có có ai ký lim không dịch vụ đó đây à, như khu vực à, phía này mọi người có thể thấy này là gia chủ bố trí những cái cây hoa này hoa giả đây cũng khá là đẹp để tạo cho khách một cái nó thoải mái khi mà đến đây nghỉ cái khu vực bên này thì à, sẽ được bố trí hai cái bàn ba bốn cái bàn để khách ngồi uống nước sau khi mà ăn cơm xong rồi nghỉ và khi bước vào cái sảnh à, những cái phòng ngủ này thì à, gia chủ cũng đã bố trí là những cái hòn đá cuội này xếp đây này đấy nó tạo ra cho mình một cái là vừa thiên nhiên vừa hiện đại nó có một cái gì đó để mà mình ờ, nếu mà mình xây hết thì nó lại không có một cái vẻ đẹp riêng giữa thiên nhiên nó sẽ hòa quyện lại với nhau Đấy, cái bàn này như anh chia sẻ là bằng rổ hết mọi người này này là bằng những gốc cây đấy mọi người không đơn giản ở phía bên này cũng có một cái bàn nó đặt cái kính ở đây bây giờ mình ờ, lên tầng 2 nhé mọi người nhé để cho mọi người xem cái không gian từ tầng 2 nhìn xuống tầng 1 như thế nào à, thưa các bạn thì như Giang vừa giới thiệu ở khu vực ở dưới thì chúng ta lên trên này thì đây chúng ta bắt gặp với không gian phòng như này à, mình đã từng từng đến Đà Lạt các bạn rồi nhé thì mình thấy không gian này của ông chủ thiết kế rất là giống không gian Đà Lạt mấy cây gỗ này là cây gỗ gỗ cây thông ở đây cái mùi thơm nó rất là nhẹ và mình cảm thấy rác ở đây nó rất là gần gũi với thiên nhiên hay là cảm giác nó rất là ấm cúng thì các bạn đi ra ngoài này một chút thì mình giới thiệu cho cái view bên ngoài này bước từ trong căn phòng này ra thì chúng ta có một cái cảm giác ra ngoài này rất là lạ đó là ừ, cái tiếng suối bạn cảm thấy ra nghe đấy không đấy như mình đang nghe đây là tiếng suối rất là rõ và mình đã từng được nghỉ ở đây rồi nên ban đêm mà à, tĩnh tâm ngồi đây là một là ngồi thiền hai là chúng ta ngồi ngắm cảnh hoặc là chúng ta có thể tâm sự với bạn gái một tiếng suối róc rách rất là thú vị thì cái không gian view ngoài này thì đó đây là một cái dòng suối tung dòng suối này là rất là lớn chảy từ trên à, thượng nguồn của cái ngọn núi à, Tà Xùa về đây thì trước mặt chúng ta là có một cái cái khu vực này là cái ao này và cạnh một cái cây cây hồng rất là đẹp và cái mục quả nó chín đỏ rất là lung linh với những chiếc đàn lần cái à, khu vực ở trên này tại sao mà nó nó hẹp nó bé như thế này thưa các bạn để à, tại vì trạm tấu là một cái vơi vùng cao cái quỹ đất rất là hiếm cho nên là ở đây được kiếm một cái cái view như thế này và một cái uh, mảnh đất mà nó như thế này là rất là hiếm thì ngày mai thì mà uh, Giang mấy cả nhóm thiện nguyện bản em sẽ trao quà và khởi công cái con đường cho các em học sinh mầm non học ở thôn Tà Đằng và uh, thôn Mo Nhang thì à, kính mong các bạn à, cùng theo dõi các hoạt động của mình à, thì là lên đây thì chúng ta được nghỉ những cái khu nghỉ nó an toàn đây là khu nhà của bạn mình à, em Hà Nghiêm thì đi đâu thì mình cũng có một cái điểm đến thì nó an toàn và ăn đồ ăn ở đây nó cũng sạch và ngon theo đúng bản sắc của dân tộc thì mà bây giờ mình các bạn đi xuống một chút dưới để xem à, các anh em ở dưới Hải Phòng lên cảm nhận cái cái không gian và cái cái ờ, ẩm thực nơi đây nhá ở phía thì trên này chúng ta nhìn xuống thì đi theo cái cầu thang này mình thấy tương đối dễ chịu mình ờ, khám phá một chút về cái khu vực về ờ, nhà vệ sinh về phòng tắm xem cái những cái tiêu chuẩn homestay đây à, nó có phù hợp với những cái phong cách như là chúng ta đi phượt hay không nhá thì về cái vệ sinh là cái phòng như thế này thì theo mình ấy, mình thấy cũng là tương đối về máy móc ờ, mức bình dân mà chúng ta đề thuật thì ờ, những cái thiết kế như thế này mình cũng thấy khá là ổn đấy về vệ sinh và phòng rất là riêng biệt đây là phòng tắm phòng tắm đấy, phòng tắm thiết kế đã khá là đơn giản cũng rất là gần gũi với cả những cái em như mình ờ, đi phượt về bên đây là khu vực vệ sinh đấy. Đây, chúng ta dùng đi ra ngoài một chút chúng à, giới, giới thiệu sơ qua về khu vực à, phụ nhưng mà nó cũng là, là khu vực chính là chúng ta đi sinh hoạt động phải thấy thoải mái về phía bên ngoài này thì mình đang nhìn thấy thì đây là có những cái bộ của bàn ghế rất là độc đáo à, theo mình đi vùng cao nhiều thì đây là những cái gốc à, gốc pơ mu hoặc là gốc rổi vàng để, được có những gốc pơ mu gốc rồi vàng như này thì chúng ta sưu tầm rất là nhiều năm đây cũng là một sự tâm huyết của em Diêm Hà về mặt mà bàn như này thì là được cắt cái cái, cái gốc cây tự nhiên ra không được mài gọt rũa gì cả chỉ làm làm nhẵn bề mặt ở trên bề mặt thôi đây các bàn gỗ bên này như thế đây là một cái gốc cây rất là to còn à, phía bên này thì là cũng là một bộ à, ruổi vàng cái, cái ghế này được thiết kế như một cái ghế băng à, cũng hơi theo cái vách hiện đại một chút thì không gian ở đây nó hơi hẹp một chút nhưng mà so với cái mặt bằng trên này thì là cái hơ hưng tây bắc này cũng đặt trong cái về du lịch về cái du lịch cộng đồng mà homestay dành cho các bạn phượt và các bạn đi du lịch nhỏ và hoặc là đi à, thiện nguyện thì mình thấy rất là à, ok cái, cái chương trình như là ừ, em đã đề ra là tặng quà ở điểm trường à, Mo Nhang 25 cháu và em tặng ở điểm trường cấp 1 nữa. Cấp 1. Cấp 1 à, 150 125 à, cháu. Ừ, và 10 đèn tà đằng 15. À, ừ thì chương trình ngày mai thì sáng mai mình sẽ tặng ờ, điểm trường Tà Đằng 15 cháu và cùng ờ, mấy em xa Trường Giang nhóm thượng bản em cùng em lên đấy mình khởi công cái công con đường là cho các cháu đi học thì các em sẽ được trải nghiệm lên đấy là xem ờ, cái sự vất vả của giáo với cả học sinh đi học như nào và cái trên đấy nó độ cao hơi cao một chút thì anh sẽ nhờ các anh em bản địa ấy là mình sẽ đưa mình lên đấy tại vì nó độ cao rất là nó ấy, mình không quen cái xe máy người ta sẽ chở à, mình em mang đi nhiều quần áo ừ. mà sẵn sạch sẽ rồi thì anh định cho điểm nào thì bây giờ là tí nữa chút nữa anh em mình thống nhất cái đấy là cái phụ thôi quan trọng là cái chương trình à, à em nghỉ ngơi này rồi là sắp xếp chương trình thì đó mình à, đi điểm tà đăng trước này ừ. xong đó mình xuống là cái điểm trường à, à, mo nhang và cái điểm trường cấp 1 là của xã trạm tấu ấy ừ. thì mình sẽ tặng quà đấy thì mình đi điểm lẻ trước mình sẽ đi mo nhang tại cũng đi xe máy xong là cuối cùng mình mệt rồi thì mình xuống điểm chính là hạ sơn là nó ở chỗ thấp nhất thì hôm nay em đến đây thì em đi cảm ơn cái suối nước nóng với cả không khí ở trên này em thấy thế nào em thấy cũng đẹp đẹp mà ừ. nhưng mà đang đang sửa chưa xong chắc là một thời gian đã sửa xong là đẹp ừ. mọi nhưng... người tắm nhưng mà em không tắm nhưng mà em thấy mọi người có vẻ thích <laughs> cái cái cảm giác cái nước ở trên này thế nào cái nước ở cái dòng suối nó chảy ra nó em em, em không tắm mọi mà... người tắm em không tắm nhưng mà mình cũng phải sờ tay nước chứ không sờ luôn sợ à? tại à? vì lúc ấy là em kiểu hơi mệt mệt thế là em lại ừ. lên trên quán uống cà phê à thế anh hỏi cái view cà phê uống mình cảm thấy thế nào cảm giác uống chừng một cái độ cao đẹp. mấy ôi đẹp mà thế em biết em đang ở độ cao bao nhiêu nghìn mét so với mặt nước biển không không hai nghìn năm trăm đấy điểm cao nhất là là trên ba nghìn. nên chỗ dạ. em đấy phải là 2.500 2.600 Thế chỗ cao nhất là chỗ nào anh? Cao nhất là đỉnh nhà ta ta nhu Sao không tỉnh nổi đi lạc đường ấy ừ. hiện tại thì ờ, tất cả các anh các chị cũng như tất cả mọi người cũng đã tắm rửa và mình ờ, chuẩn bị ngồi mâm rồi các bạn ạ thì ờ, qua đây thì giang cũng cảm ơn anh dương tu phong nhóm thiên nguyện bản em cũng cảm ơn tất cả các anh chị nhá đã bớt cái, cái thời gian quý báu đường xá xa xôi rồi bớt rất là nhiều thứ để lên đây cùng bà con giúp đỡ bà con phải nói là rất tuyệt vời chúc anh chị ờ, tất cả mọi người luôn mạnh khỏe nhá mai có một chuyến ờ, đi ờ, trải nghiệm cùng bà con vui vẻ xin mời cả nhà nhé em mời cả nhà ăn cơm chị Giang cũng đặc uh, kiểu ngon xin giới thiệu cho mọi người luôn có những cái món gì đấy nhá hôm nay là anh anh em làm đấy này bốc bốc tiếng được nhá ăn bốc đúng mẹt nữa bạn đây là cái món mình hay giới thiệu là món mệt kiểu ăn theo kiểu người Thái mọi người ạ ăn gọi ăn mệt đấy thì trong cái món mệt này thì à, sẽ có món thịt gà này cá suối này phải có rau sống nha mọi người nhá và có măng sặt là món đặc sản nhất ở trên Tây Bắc ừ. ờ, anh luộc cái này là có món à, thịt bò là nướng cải cay cải cay cái này là có món à, ở đây thì Giang cũng giới thiệu qua cho mọi người biết rồi Ở khu vực phía giữa này là mọi người nhìn thấy này Nó là một uh, cơm xôi Để cho mọi người cùng uh, biết đúng rồi ăn cơm nắm tắm người chuồng mà đúng rồi ừ. chưa gì à, anh bên cạnh anh đã nói trước cho giang uh, câu người thái người ta hay nói là ăn cơm nắm tắm cửa chuồng gọi là tắm tiên ừ. đấy là phong tục của người thái ngày xưa tắm rồi nhưng mà... đấy thì à, giang cũng à, xin mời tất cả cô dì chú bác anh cũng tất cả mọi người bạn bè như mọi người khán giả là xem kênh là cùng ăn cơm với giang nhé có cái món món này là măng ấy này canh này canh này quá tuyệt vời rồi anh ạ làm chén nha anh nghiêm nhở dạ. <laughs> anh anh nghiêm là chủ chủ dạ. nhà hôm nay là trực tiếp tay anh ấy chế biến toàn bộ luôn đấy cảm ơn anh cảm ơn anh à, nghiêm rất là nhiều để làm chén giao lưu anh nhở à, lần đầu tiên anh em gặp nhau anh cầu chủ cũng à, rất là chịu khó cả buổi chiều nay anh làm như này được mà chống hạt sẹt bên đây đây đây bên này chưa vậy nữa vâng, anh thử dùng như là cảm nhận của mình như nào xuống hồ ăn luôn <laughs> lên lên lần đầu tiên lên tây bắc ăn cái hương vị của đồng bào tây bắc ở trên này, này. hơi đắng đắng một chút ừ. măng hơi đắng à. măng này nó hơi xanh dạ, nó hơi đắng một chút đúng không à, cá này là toàn bộ là cá suối đấy cá à đây anh à? ờ, sâu không có gì đâu à. Ờ, thì gà đen suối ờ, mà cá suối ở trên này cá suối mà cá sỉnh thì thôi đắt lắm đấy ừ. hai trăm rưỡi một kg nếu là tính về cá sỉnh là không phải bây giờ thì à, giang thử miếng đi cũng đói rồi mọi người mời anh chị nha tất cả mọi người nha đây có mắc khén nha mọi người chấm thơm lắm uhm. Giang thì là người Tây Bắc thì quen rồi đâm ra là ai uống thì em nó... ai nhớ uống uống thì em cứ dạ. ờ, giới thiệu em tên là ờ, Nguyễn Thành Dương quê ở Yên Bái